Thank you. nghe cùng vành tròn 花。 背，真真真呀，舍命。 You.

cường cô phê sức mạnh cao cường hiện tại lưu loát ni bạc vàng đề na bốn 走进来。

Yeah. Ni Phật tổ truyền ban thần phù chỉ thiên liên bang chỉ thiên liên bang